Hello xin chào tất cả mọi người à, Tại sao phần lớn các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán kể cả lúc thị trường tăng rất mạnh nhưng lợi nhuận không có và như chúng ta đã biết thì trong những cái chu kỳ tăng mạnh của thị trường thì tôi được biết rằng có rất nhiều nhà đầu tư gần như không có lợi nhuận kể cả trong cái chu kỳ này cũng như vậy vậy đâu là nguyên nhân đâu là lý do mà phần lớn các nhà đầu tư lại như vậy thì như chúng ta đã biết thì uh, trong cái đợt suy giảm của cái thị trường chung thời gian vừa qua thì có một lượng lớn các nhà đầu tư đeo bám thị trường bằng cách là mua trung bình giá xuống nên có thể là bị giảm rất là mạnh tức là khi một cổ phiếu giảm rất mạnh nên lúc đó thì có những nỗi đau sợ hãi lo lắng và khi đó chúng ta gần như là không theo không dám vào thị trường trong cái giai đoạn đầu tiên của chu kỳ và khi thị trường lại tiếp tục lên một cái nền mới thì lúc đó chúng ta cũng không dám mua vào bởi vì lúc đó mọi người thấy là cổ phiếu đang ở mức giá cao và chúng ta lại tiếp tục mong cầu là cổ phiếu giảm để chúng ta mua vào tuy nhiên thì cổ phiếu lại tiếp tục đi lên thị trường chung lại tiếp tục đi lên và chúng ta gần như là lo lắng sợ hãi vì có thể là cơ hội của chúng ta gần như không còn nữa cơ hội của chúng ta đã sắp sửa bị trôi qua khi một cái chu kỳ tăng rất mạnh mà chúng ta không kiếm được lợi nhuận nào vậy nếu những ai đang ở ở trong những tình trạng này thì các bạn có thể comment được không ạ những ai đang ở trong tình trạng là tức là thị trường chung chúng ta đang tăng rất là mạnh đúng không nhưng cái tài khoản chúng ta thì đã giảm tức là tiếp tục giảm xuống và thậm chí là không có lợi nhuận hoặc là nếu có lợi nhuận thì lợi nhuận ở mức là rất là hạn chế vậy đâu là nguyên nhân ạ à? cái nguyên nhân thứ nhất đó là gì ạ à? khi mà các bạn nghe các môi giới chứng khoán ở giai đoạn trước á, thì hành vi của các bạn tức là cái hành vi cái sự chủ động của bạn không có nên chính vì vậy thì các bạn bị lấn sâu vào cái đợt mà giảm giá sâu của đợt này chính vì vậy thì trong giai đoạn này gần như bạn không tin bất cứ ai cả bạn không tin bất cứ người nào bạn lúc nào cũng lo lắng lúc nào sợ hãi bạn lúc nào cũng đi tìm các thông tin để giải thích cho cái nguyên nhân nào đó thật rõ ràng bạn mới mua đấy là cái điều đầu tiên bạn mắc phải à, tiếp theo nữa là trong thời gian vừa qua thì Dũng cũng đã có gặp à, một số các bạn về môi giới những người mà Dũng đã có quen biết à, cách đây vài năm trước thì à, trong quá trình chia sẻ thì bạn ấy có chia sẻ là phần lớn khách hàng của bạn ấy là không mua bởi vì lý do cũng giống như bạn vừa thấy đó là tài khoản của họ đã bị âm quá là mạnh trong thời gian vừa qua tức là giảm khá mạnh trong thời gian vừa qua nên chính vì vậy thì đến thời điểm này họ cũng đang sợ hãi đang lo lắng và khi thị trường lại tiếp tục đi lên tiếp tục đi lên và họ đang có kế hoạch đang có kế hoạch để chuẩn bị mua vào trong nhịp tới khi mà các thông tin kinh tế bắt đầu nó có tính chất hỗ trợ khi mà các dòng tiền mà chúng ta thấy là bắt đầu có tham gia vào khi mà các chuyên gia môi giới khi mà các ờ, ờ, công ty họ đưa ra những khoản lợi nhuận béo bổ tức là những khoản lợi nhuận mà bắt đầu tiếp tục uh, họ sâu ra và làm cho chúng ta bắt đầu lòng tham của chúng ta bắt đầu tăng lên đó là nguyên nhân dẫn đến là chúng ta bắt đầu vào thị trường vào thị trường với một cái vị thế đó là lòng tham với cái vị thế là mong muốn để gỡ lại thật nhanh và đó là lúc mà sự chết chóc lại tiếp tục đến với chúng ta trong giai đoạn tiếp theo bởi vì khi mà Dũng nghe cái chia sẻ của bạn đó thì Dũng thấy thực sự là à, một chu kỳ mới lại lặp lại khi mà lỗ thì chúng ta tiếp tục bị lỗ nặng trong cái đợt mà Covid giảm khi mà thị trường chung tiếp tục hồi phục ở trong giai đoạn đầu thì chúng ta không mua được nhưng đến cái giai đoạn này khi mà phần lớn các cổ phiếu đang trong quá trình chuẩn bị kết thúc chu kỳ Dũng nói nhá đang trong quá trình chuẩn bị kết thúc chu kỳ trong những giai đoạn mà cổ phiếu đang chuẩn bị kết thúc chu kỳ Dũng làm rất nhiều cái video để cho các bạn biết rằng vì sao thị trường đạo đỉnh vì sao phần lớn các nhà đầu tư bị mắc một cái bẫy khi mà thị trường chuẩn bị kết thúc chu kỳ họ mua vào họ đeo bám vào họ hy vọng là sẽ có một cái món hời nho nhỏ để gỡ ra trong một cái đợt chen tăng rất dài và đó là nguyên nhân của cái sự thất bại trong cái những chu kỳ tiếp theo ở ờ, cái sự sợ hãi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là cái nhà đầu tư cá nhân nó được uh, luôn tục lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác bởi vì những cái dấu ấn về tiềm thức ngày xưa cái thời mà chúng ta bị thua lỗ mua là mua là cổ phiếu giảm bán ra cổ phiếu lại tiếp tục tăng và chính cái tiềm thức đấy nó đưa hẳn vào cái tâm trí chúng ta vào trong tiềm thức chúng ta và dẫn đến chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái là cứ mua là thua lỗ và bán ra cổ phiếu tăng mạnh và lúc này chúng ta cũng đã gặp rất nhiều người nhà đầu tư khi mà bán xong cái đợt tạo đáy thì cổ phiếu đang tăng tăng trở lại và đến bây giờ thì khi mà thị trường chung chuẩn bị đạt đỉnh thì bắt đầu chúng ta thấy rằng là mọi thứ à, lại có một cái chu kỳ tiếp theo lặp lại vậy đâu là nguyên nhân ạ à? nguyên nhân thứ nhất là chúng ta không có một cái hệ thống đầu tư hoàn chỉnh chúng ta biết rằng là mọi cái quy luật nó có một quy luật nó lượng đủ thì chất đổi nếu bạn có cái kiến thức của bạn đủ để có bạn bạn có thể là hiểu rõ hành vi à, của thị trường và và cái hệ thống giao dịch của bạn phải phù hợp với hành vi tính cách con người của bạn nếu bạn là người mà có một vài tỷ một vài trăm triệu thì bạn không thể nào đầu tư giá trị với quá trình mà cổ phiếu lao dốc ầm ầm à, Dũng hỏi một bạn một câu hỏi là vì sao trong thời điểm này à, William à, Warren lại là cái người mà bán cổ phiếu ra rất mạnh và tài sản của ông đã bị lỗ đến 50 tỷ vậy vì sao ông không mua vào bởi vì giá cổ phiếu ông rẻ và lúc này ông lại bán ra câu hỏi đó có thể các bạn đặt ra câu hỏi là với Việt Nam nó có giống hay không ạ à? và chúng ta có rất nhiều câu hỏi khác nếu bạn giải quyết được những câu hỏi này tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công tiếp theo bạn có thể đặt ra câu hỏi là vì sao Mac Mini vì sao William Neal William Livermore lại kiếm được rất nhiều tiền khi mà thị trường tạo đáy đấy là những câu hỏi mà các bạn biết rằng và vì sao ông lại mua cổ phiếu vào đúng lúc mà thị trường tạo đáy và ông lại bán ra đúng lúc mà thị trường tạo đỉnh và với những video vừa rồi thì có lẽ các bạn nếu các bạn thêm xem thực sự những video mà Dũng chia sẻ thì các bạn cũng sẽ thấy là toàn bộ bức tranh toàn cảnh mà Dũng đã chia sẻ với bạn cho thị trường À, Dũng đã chia sẻ với phần lớn các nhà đầu tư đó là mùng 6 tháng 11 năm 2019 những thời điểm đó là Dũng đã chia sẻ là đó là lúc mà thị trường đang trong quá trình điều chỉnh và gần như là toàn bộ những video đó từ đó đến cái lúc mà thị trường tạo đáy là Dũng đều khuyến nghị bán ra trừ một vài cổ phiếu ngân hàng ở cái đoạn khúc giữa bạn có thể xem lại những video đó thì đó là vì sao nó lại có những cái khả năng biết trước dự đoán trước được bởi vì chúng ta dựa vào đó là quy luật cung cầu quy luật cung cầu luôn luôn đúng trong phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật về đầu tư chứng khoán các bạn nhớ nhá luôn luôn đúng còn các quy luật khác Dũng chưa nghiên cứu thì Dũng không kết luận và cái việc mà sử dụng quy luật cung cầu sử dụng quy luật là nhân quả nỗ lực thành công nó sẽ giúp cho chúng ta biết rằng là vì sao cái cổ phiếu hay là phái sinh hôm nay lại tăng rất mạnh chúng ta phải đặt ra câu hỏi phần lớn mọi người sẽ chia sẻ đó là gì ạ à, đó là đội lái đánh quá là quá hăng đó là lý do nọ đó là lý do kia và chúng ta bắt đầu đi đổ lỗi và cái quá trình đổ lỗi cho môi giới quá trình đổ lỗi cho một ai đó dẫn đến chúng ta mất cái năng lượng mất cái ý chí để chúng ta vươn lên à, vừa rồi Dũng cũng có một cái gặp một cái vị khách hàng tức cái vị đó thì uh, có một cái khoản tiền cũng khá lớn và uh, họ có nhờ Dũng là mua một cổ phiếu uh, mua một vài cổ phiếu trong quá trình mua thì khi mà cổ phiếu về thì ờ, cái lợi nhuận không quá cao cũng được 10 triệu nhưng sau đó thì cổ phiếu có một cái giai đoạn điều chỉnh ờ, tương đối ngắn ở cái giai đoạn mà các bạn vừa thấy thì cổ phiếu của họ ờ, từ được lãi 10 triệu thì họ bắt đầu sợ hãi họ bán ra và họ đổ lỗi cho Dũng là Dũng mua sai nên cái việc ở đây Dũng không muốn nói là Dũng đúng hay Dũng sai cái việc ở đây là nếu chúng ta không có kiến thức nếu chúng ta không hiểu cái tầm không hiểu rõ được thì chúng ta là người luôn luôn đỉ đổ lỗi cho người khác chẳng hạn Dũng bảo là nếu họ để ra giai đoạn này hoặc là họ nói là nếu mà Dũng chịu trách nhiệm cho cái khoản đầu tư đó và uh, coi như là ủy thác cho cái quá trình đầu tư của mình thì câu chuyện nó lại khác trong khi đó thì họ yêu cầu là Dũng mua sau đó thì họ lại yêu cầu họ tự động họ bán ra và trong trường hợp mà nếu mà lãi thì ai là người hưởng và lỗ thì họ lại đưa ra một cái lý do là mình là người chịu trách nhiệm Ờ, Dũng ở đây không muốn nói là mình có chịu trách nhiệm hay không nhưng cái quan trọng ở đây là chúng ta hiểu rõ hành vi của cái phương pháp nếu cái phương pháp của Dũng mà nó không phù hợp với tính cách con người của chúng ta thì chúng ta có mua vào chúng ta theo chúng ta không bị thua lỗ đấy là nên ở đây Dũng muốn nói các anh chị các bạn là chúng ta phải nắm được cái hệ thống phương pháp phù hợp với tính cách con người chúng ta nếu bạn có nhiều tiền thì bạn sẽ đầu tư hệ thống nào nếu bạn không có thời gian bạn sử dụng hệ thống nào nếu bạn nghe mách nước của ai đó thì thực sự bạn phải nghe người ta toàn bộ thay vì bạn nghe theo một cách là nửa vời và đấy là nguyên nhân dẫn đến bạn thất bại và quan trọng nữa là bạn không hiểu rõ hệ thống của họ giao cho bạn hay là chia sẻ cho bạn nếu bạn không hiểu rõ cái hệ thống chia sẻ cho bạn thì điều gì sẽ diễn ra với bạn ờ, ở đây thì ờ, Dũng muốn chia sẻ thêm với quý vị các bạn là thực sự nếu bạn muốn thành công thì đầu tiên bạn phải tự nghiên cứu cái hệ thống của mình nếu bạn chưa có có tiền để tham gia những khóa học chất lượng của những nhà đầu tư thành công của những người mà đã có thể có được lợi nhuận liên tục trên thị trường trong nhiều năm hoặc là bạn có thể đầu tư một quỹ nào đó mà có một tỷ suất lợi nhuận cao ngoài ra thì bạn có thể đọc những cuốn sách mà theo Dũng là thực sự là chất lượng đó là những cuốn sách của Mac Mini đó là những cuốn sách của William Neal đó là những sách của Liam Moore Soros những sách mà của các phù thủy chứng khoán đó là những cái hệ thống đầu tư gần như giống nhau các bạn nhớ gần như giống nhau có những nguyên tắc giống nhau có những hệ thống tư duy giống nhau đặc biệt là cái tư duy về đầu tư theo xuống thị trường chung cắt lót như thế nào đó là những cái quy tắc hệ quy chiếu giống nhau và bạn cần phải nắm rõ được những hệ quy chiếu nó như thế nào để bạn ứng dụng vào phương pháp của bạn thay vì bạn không có một cái kiến kiến thức nền nào đó mà bạn mua sau đó thì bị lỗ bạn lại đổ lỗ cho môi giới bạn không chịu trách nhiệm về cái số tiền của bạn bạn nhờ môi giới bạn ai đó phím hàng cho bạn bạn mua thì rõ ràng là bạn sẽ mất tiền là bạn phải chịu trách nhiệm với hành vi đó bởi vì được thì bạn hưởng bạn lỗ thì bạn lại đổ lỗ người khác à, tôi không muốn nói là cái việc mà nếu trong trường hợp các bạn nhờ tôi phím hàng thực sự là tôi sẽ ở trong thời gian tôi không đưa bất cứ một phím nào nào tôi chỉ đưa ra những cái hệ quy chiếu cái phương pháp tôi nếu điều kiện này xảy ra thì có thể mua và cắt lót là bao nhiêu nếu bạn vận dụng theo phương pháp của tôi thì bạn phải tuân thủ cái phương pháp là mua ở đâu và cắt lót ở đó còn trong trường hợp bạn không vận dụng bạn sai đó là lỗi tại bạn bởi vì tôi không có trách nhiệm phím hàng hay là đưa cổ phiếu ở đây mà tôi chỉ có trách nhiệm là chia sẻ những giá trị và những cái cái mà phương pháp mà tôi đang có trong cái uh, cộng đồng đầu tư của mình đấy là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị và bạn vì sao đó các nhà đầu tư lại thua thường thua lỗ trong việc đầu tư bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bức tranh để chúng ta thấy được rõ ràng hơn à, các bạn có thể thấy rằng rằng là đầu tiên chúng ta thấy là vn index rõ ràng vn index của chúng ta đang tạo ra một cái nền thứ hai đúng không từ cái nền đáy này lên một nền thứ nhất và nền thứ hai trong vấn đề này thì có một cái nguyên lý này trong một xu hướng đi lên ấy, thì đầu phiên bao giờ cũng rất yếu và cuối phiên nó là gì ạ cuối phiên bao giờ cũng là một cái quá trình tăng mạnh đó là một chu kỳ đi lên nếu các bạn đọc những cuốn sách của William O'Neill ông đã nói rất rõ về cái phần này nếu các bạn hiểu rõ được thì từ đó các bạn hiểu rõ rằng là phái sinh nó sẽ vận động như nào các bạn có hiểu không ạ đấy điều đó bạn có thể hiểu sự vận động của phái sinh sẽ như nào đặc biệt là cuối phiên còn trong trường hợp mà thị trường tạo đỉnh hoặc là bắt đầu có xung đi xuống thì đầu phiên bắt tăng mạnh và cuối phiên sẽ giảm đấy là một nguyên lý để các bạn có thể hiểu rõ được vậy trong vay sinh lúc đó thì bạn cũng cần phải tuân theo những nguyên lý như vậy và mà biết rằng là trong thời gian vừa qua tôi có nói với các bạn là thị trường lại nó có hai cái phân khúc phân khúc thứ nhất là những cái cổ phiếu đang tạo đỉnh và nó đang chuẩn bị phân phối phần phân khúc thứ hai đó là những cổ phiếu nó đang chạy nốt đà của nó Vậy những cổ phiếu tạo đỉnh và cổ phiếu đang chạy nốt nà của nó là những cổ phiếu nào? Chẳng hạn các bạn đã thấy rõ rằng cái việc mà tôi chia sẻ rất là kỹ làm sao để chúng ta biết rằng là đâu tạo đỉnh và video tiếp theo vào ngày mai thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn rõ những cái tín hiệu những cái cái cái uh, mẫu hình cái khung hình tạo đỉnh để các bạn nhìn rõ hơn nhưng hôm nay tôi chỉ chia sẻ với quý vị các bạn đó là nguyên nhân vì sao phần lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ phần lớn các nhà đầu tư uh, bị uh, uh, tài sản bị giảm khi mà thị trường chung vẫn đang trong một xu hướng tăng mạnh đầu tiên là do chúng ta vẫn đang yêu thích cổ phiếu thường thì chúng ta lựa chọn cổ phiếu chúng ta yêu thích thì uh, có những cổ phiếu nó không lên mà chúng ta cũng bị thua lỗ cái thứ hai là chúng ta đang bị thua lỗ quá nhiều ở đoạn trước nên đến giai đoạn này là chúng ta đang bị căng cứng và khi mà chúng ta bị căng cứng cổ phiếu chúng ta đang tăng rất mạnh đúng không cổ phiếu thị trường tăng rất mạnh thì chúng ta lại sợ bởi vì chúng ta sợ là lúc đó cổ phiếu thị trường lại giảm tiếp bởi lúc đó thì gần như là tâm lý chúng ta đang ở mức là căng cứng à, tiếp theo đó là à, khi mà thị trường lại tăng một đoạn mới là chúng ta thấy là cơ hội chúng ta đã bỏ qua quá nhiều và bắt đầu chúng ta nhìn vào những tài khoản mà rất nhiều các môi giới rất nhiều người đã có thể chia sẻ trên thị trường và chúng ta thấy là sót ruột và chúng ta lao vào những con siêu thân đó là cái đòn chết người cuối cùng của phần lớn các nhà đầu tư và ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là việc mà tăng tốc ở đây thì cái thời gian hay là cái cái dư địa để tăng tiếp nó không còn nhiều các bạn nhớ là dư địa để tăng tiếp nó không còn nhiều chúng ta có thể thấy rằng là vn index đang là 862 có rất nhiều chuyên gia thì có nói là vn index nhiều lắm là 800 nhưng hiện tại nó là 862 rồi nên dự đoán nó là bao nhiêu đó là cái câu chuyện rất là nó không nên dự đoán các bạn đừng có nên dự đoán mà các bạn chỉ xem là nó đến đâu nó có những tín hiệu như nào để chúng ta có thể bán ra bằng quan sát hành vi của giá khối lượng còn nếu các bạn bán mà các bạn mua các bạn dựa vào những cái cái điều kiện ở trong sóng iốt thì thường các bạn sẽ bị ờ, cuốn vào các điều kiện đó và thường thì uh, có nhiều lúc là chúng ta bị bị trễ rất nhiều các bạn nhớ nha các bạn cái đó là cái công cụ để các bạn nhìn rõ xu hướng thôi chứ không phải là công cụ bạn uh, đánh giá và dự đoán những cái mốc để các bạn đầu tư thực sự là rất nguy hiểm trong quá trình đầu tư và trong đầu tư thì uh, Dũng sử dụng một cái công cụ VSA và cái công cụ thứ hai là cái công cụ về tạo đỉnh của và đáy của Vimonel để làm sao biết được à, cổ phiếu hay thị trường chung khi nào tạo đỉnh vậy chúng ta đã nhìn thấy các phân khúc của các cổ phiếu bắt đầu sắp đến đỉnh các bạn nhớ nhá một số cổ phiếu các phân khúc bắt đầu đến đỉnh đầu tiên chúng ta sẽ phải nói lại đó là những cổ phiếu hòa phát cái khối lượng phân phối rất là cao đây khoảng trống đây nó cho chúng ta đấy là cái đà cuối cùng nó đang đang trong quá trình hình thành và trong cái vùng đỉnh các bạn biết nó sẽ có sự dao động rất là lớn nên phần lớn các thông tin ra ở đây các thông tin ra ở đây các tín hiệu tích cực ra đây thì nhiều nhà đầu tư lại mua vào và họ nghĩ là đầu tư dài dài hạn tiếp tục đầu tư dài hạn bởi thông tin này khá tích cực và bạn biết rằng là với những cổ phiếu này thì sau khi mà nó dẫn đầu trong nhịp này thì nhịp sau nó chưa phải là cổ phiếu dẫn đầu nhé nhịp sau nó lại không phải là cổ phiếu dẫn đầu các bạn lưu ý cho Dũng một cái điều này để các bạn thấy là nếu cổ phiếu này có điều chỉnh hay là đa đa điều chỉnh giảm mạnh trong lần này thì các bạn có mua các bạn sẽ thấy phải đợi rất là lâu Dũng sẽ nói là các bạn phải đợi rất lâu nên đấy là một cái cái bản chất để các bạn hiểu rõ được thay vì các bạn áp dụng kỹ thuật một cách máy móc mà không hiểu rõ vì sao nó lại như vậy à, tiếp theo có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy cổ phiếu mạnh hơn nữa đó là cổ phiếu Vietcombank à, Vietcombank chúng ta cũng đã thấy là sau khi mà ở trong vết A thì các bạn đã biết là đây là phiên gì ạ à? GAC tức là sau khi rũ bỏ test lại thì có một cái phiên xác nhận GAC và cái phiên này là phiên mà chúng ta có thể mua được thay vì chúng ta mua quá nó rẻ như này thì đây là cái điểm mà chúng ta mua mà sau khi điểm mua này thì các bạn biết là trong quá trình đi lên như này cổ phiếu có thể tạo ra những cái dấu ấn khối lượng và giá tăng rất mạnh khi nó gặp vùng kháng cự này nhưng đó là cái giai đoạn cuối cùng của sự dãy chết hay là quá trình tạo đỉnh các bạn nhớ đấy là cái vùng gọi là khi mà chạy marathon ấy, cái đoạn cuối cùng bao giờ nó cũng là có sức mạnh mạnh nhất để nó đến đích và ở trong cái đoạn xuất phát nó cũng tương tự như vậy các bạn đã hiểu rõ rồi thì ở đây các bạn thấy là phần lớn các cổ phiếu nó gì ạ đạt cái đỉnh ngắn hạn nó sẽ tạo ra một cái dấu mốc khối lượng rất lớn này và có thể nó tạo ra quá trình tích lũy và sau đó thì nó sẽ tiếp tục điều chỉnh có thể một số cổ phiếu tốt thì nó sẽ lên tiếp còn một số cổ phiếu mà nó không đủ cái tốc độ tăng trưởng thì nó lại về cái mo thậm chí là về luôn cái đáy 60 ạ. Đấy là các bạn cần phải lưu ý nên việc mua bán trong cái giai đoạn nó điều chỉnh đó là con dao hai lưỡi và thậm chí nó có thể xẻ thịt các bạn. Ở cái vùng này bạn không ra không mua nhưng đến lên vùng này thì điều chỉnh là bạn lại mua. Đó là lý do vì sao chúng ta lại bị thua lỗ khi mà thị trường chung đang tăng rất mạnh. Chúng ta thấy là những cổ phiếu SBT cũng tương tự như vậy. Đây là những cái dấu ấn cuối cùng có thể nó sẽ tạo ra một cái động lực lớn nữa để vượt thoát nhưng đây là những cái giai đoạn cuối cùng gần như là cuối cùng của đó nên cái dư địa của nó không còn nhiều bởi phía trên nó là một cái vùng kháng cự mạnh những cái cổ phiếu mà đã tăng khoảng 20% từ cái nền tảng giá xác nhận này hoặc là trên 2% thì dư địa nó sẽ không còn nhiều các bạn nhớ nhá đấy là những cái lý do Dũng muốn nói và rất nhiều cổ phiếu mà Dũng chia sẻ như Vinamilk cũng tương tự như vậy cái vùng kháng cự ở trên kể cả các bạn sẽ thấy có một cái nến Maruguru có một nến nào chăng nữa thì lòng tham của chúng ta bắt đầu sẽ tham gia vào chính lòng tham của chúng ta mới là cái sự chết chóc ở đây bởi vì tâm lý con người nó diễn ra bởi ba cái yếu tố yếu tố thứ nhất là chúng ta thấy là chúng ta cảm thấy mất mát một cái điều gì đó chúng ta cảm thấy chúng ta bị mất mát một cái điều đó thì đó là lý do mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải gì ạ lấy lại cái sự mất mát nếu mà chúng ta không mua bây giờ thì cổ phiếu có thể tăng mà chúng ta sẽ mất một khoản lợi nhuận đó và chúng ta lòng tham chúng ta sẽ tăng lên và đấy là lúc đó sự sợ hãi giữa lòng tham và sự sợ hãi và nếu thị trường nó có những cái phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì lúc đó cái lòng tham nó sẽ là cái chiến thắng và bạn sẽ là những con gì ạ à? con ếch trong cái nồi nước khi mà đun lên khi cái nồi nước mà bạn biết con ếch nó đun lên bạn cứ tiếp tục hâm nóng hâm nóng ở lúc mà nồi nước nó sôi ấy, thì lúc đó chúng ta đã là con ếch đã chín rồi ạ à. bạn có thể hiểu cái cái ví dụ ẩn dụ này mà Dũng chia sẻ không ạ đó là lý do vì sao chúng ta bị thua lỗ vậy ở đây chúng ta sẽ có những cái bức tranh nào ạ à? chúng ta đã thấy có rất nhiều cổ phiếu ở những cái nền khác thì còn cơ hội hay không à, các bạn biết rằng là một số anh chị em có hỏi là cổ phiếu HDHN thì ở đây các bạn thấy là có những điểm nhấn như này chúng ta cũng thấy là có khả năng nó sẽ có một cái nhịp nữa nhưng cái dư địa của nó sẽ là không nhiều trừ khi các bạn thấy là cái quá trình tích lũy này vẫn còn tiếp tục tích lũy thì lúc đó cơ hội chúng ta sẽ là cơ hội tiếp theo bởi vì cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu trong cái suy thoái thì có những cổ phiếu phòng thủ là những cổ phiếu mà cực kỳ giá trị Câu hỏi đặt ra là những cổ phiếu đã vượt qua điểm mua như là VHM có mua đây không? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ không mua. Những cái điểm mua này đã bỏ qua rồi, chúng ta không mua điểm này. Đây là cái phiên dầu watt, tức là kéo lên ngồi sổ và sau phiên xác nhận thì đây là cái điểm mua có độ tin cậy cao nhất. Một số anh chị em mua ở đây, Đấy, mua ở đây thì cái quá trình test này, trong vết A thì quá trình test nó luôn luôn diễn ra. Chúng ta có một vị thế mua ở đây và một vị thế mua ở đây còn những vị thế tiếp theo chúng ta không mua nữa và chúng ta có thể chốt lời hoặc bán ra đó là cách thức mà thị trường hay là cổ phiếu vận động và chúng ta sẽ không mua cổ phiếu này với vị thế cao hơn nữa dù là nó tăng rất mạnh chúng ta chỉ mua đúng điểm nên ở trên thị trường các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thì luôn luôn bị một số các uh, uh, cái nhóm tư vấn nào đó khuyến nghị chúng ta mua một cổ phiếu ở trong người ta ghét nào đó mà chúng ta không biết cái điểm mua điểm bán cái điểm mua là cái điểm mà có cái vùng kháng cự yếu nhất và hỗ trợ mạnh nhất các bạn nhớ kháng cự yếu nhất là gì kháng cự tức là cái khả năng là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ đã bán ra hết rồi thì cái sự xác nhận nó sẽ rất mạnh và hỗ trợ mạnh nhất nào đó là cái vùng này này khi mà cổ phiếu nó có bị giảm thì đây chính là cái nền cho giúp cho chúng ta lấy khả năng cổ phiếu của chúng ta sau khi bị lỗ thì T4 về thì khả năng lỗ nó chỉ là 4 5 6% không phải là quá trình lỗ đến 2 30% trong quá trình giảm số này các bạn có hiểu ví dụ này không ạ nếu các bạn hiểu rõ thì hãy comment ở phần bên dưới bởi vì tôi biết rằng là đến 90 phần trăm 95 phần trăm là một số phần lớn các bạn xem video này là đang làm ngược lại nha phần lớn thôi chỉ một nhóm nhỏ các bạn khi mà đã tham gia chương trình của Dũng hoặc là đã học của Dũng thì mới biết cái cái cách phân tích như này còn phần lớn khi mà Dũng đưa ra cổ phiếu các bạn không dám mua thôi ạ mà nếu các bạn mua thì các bạn sẽ giống như cái bà giống như một cái khách hàng mà uh, mà Dũng chia sẻ họ đã bắt đầu lại lại đổ lỗi sau đó thì trường cổ phiếu mới hôm nay bắt đầu tăng rất mạnh thì không biết là họ lại nghĩ như nào thì tất cả lý do như vậy việc mà làm cái gì đó mà không chịu trách nhiệm hoàn toàn nó sẽ rất nguy hiểm vấn đề ở đây chúng ta nếu chúng ta giao cho ai thì chúng ta phải yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm cái tài khoản chúng ta như thế nào đó có một cái cái lý do nào đó để chúng ta cần phải giữa giữa hai bên phải có lý do đó còn nếu bạn mà mua theo cái khuyến nghị kể cả khuyến nghị của Dũng thì các bạn cần phải hiểu rõ thay vì các bạn mua xong sau đó lỗ thì các bạn lại đổ lỗi cho cái gì điều đó nó sẽ chỉ làm cho các bạn thực sự là những người đáng thương mà thôi ạ nó là những người đáng thương bởi vì khi mà chúng ta đổ lỗi thì thực sự những người vợ của người chồng chúng ta thực sự là những người rất bất hạnh bởi vì chúng ta là con người đổ lỗi đấy là một cái bởi lý do và chúng ta có những cổ phiếu như CTG nó cũng đang chạy CTG thì tiếp tục đang chạy từ cái nền đây chúng ta gọi là cái điểm mua thứ nhất thực ra ở phía trên này chúng ta đã có cái điểm mua phiên số quát này rồi sau đó nó có trình test lại thì đây chính là một quá trình tăng tiếp và cái dữ liệu của nó cũng không còn nhiều nên những cái cổ phiếu này nó đã qua điểm mua nghĩa là nó đã mất qua cái điểm mua nếu khi mà cổ phiếu đã qua cái điểm mua thì cơ hội của bạn sẽ không còn nữa à, ok và chúng ta còn những cổ phiếu như Techcombank Techcombank thì cơ hội cũng đã qua điểm mua các bạn nhớ nha cái điểm đây là điểm mua cái quá trình mà nó gặp cái vùng đây chúng ta đây là cái vùng kháng cự vì đây nó có khoảng trống nên nó có cần phải test lại và tiếp tục tăng và có thể phiên ngày mai nữa nó lại tiếp tục tăng ở trên vùng này thì đây là cái thời điểm nếu những ai đang nắm giữ thì chúng ta nên bán ra các bạn nhớ nha nếu những ai đang nắm giữ thì cái Techcombank lại là cổ phiếu chúng ta cần phải bán ra bởi vì chu kỳ nó coi như đã là kết thúc đó cô chu kỳ coi kết thúc và bạn biết rồi chu kỳ kết thúc thì chúng ta phải thoát ra khỏi thôi ạ chúng ta đừng có mua bởi phía trên này này nó sẽ là một cái dao động rất lớn và các bạn thấy rằng nó sẽ lao động và dẫn đến chúng ta sẽ cảm giác là cứ mua xong lại cổ phiếu là ai giảm bán lại tăng và tiếp tục sau đó thì nó sẽ có những đợt điều chỉnh bởi vì đây nó là sóng hồi đấy ạ à, cổ phiếu gì ạ nhất là cổ phiếu PB Bank tất cả những cổ nhóm cổ phiếu mà các bạn nhìn thấy nó đã có những cái điểm mua qua đây và nó cũng giống như là cổ phiếu gì ạ à, Techcombank sau đó nó có chỉnh test lại và nếu trong trường hợp nó lên một nhịp nữa thì lúc này chúng ta cần phải bán ra nên nhìn ra à, soát lại toàn bộ thị trường thì chúng ta thấy cái dư địa của nó sẽ không còn nhiều nữa các bạn nhớ nha dư địa nó không còn nhiều nữa cách đây một vài hôm Dũng đã chia sẻ là làm sao để biết thị trường tạo đỉnh làm sao để có những tín hiệu nào để nhận biết thì buổi mai Dũng sẽ có những cái tín hiệu nhận biết rõ để chúng ta thấy là việc mà chúng ta có kiến thức việc mà chúng ta hiểu rõ được thị trường nó như thế nào thì chúng ta mới có thể thành công và trong các nhóm cổ phiếu này thì thực sự uh, Dũng còn một vài cổ phiếu chúng ta vẫn có cơ hội để đầu tư à, có cơ hội để đầu tư các bạn có thể biết đó là những cổ phiếu nào không ạ ở đây thì ờ, thực sự các bạn sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu mà các bạn vẫn có những cơ hội để đầu tư đấy là những cổ phiếu ngân hàng như VPBank ạ Vipbank à, một cái nền này nó chưa có sự xác nhận cao đây là những cổ phiếu yếu hơn so với ngân hàng nhưng cái sự xác nhận nó của nó thì các bạn cũng có thể tham gia mua vào và hiện tại thì trên thị trường nó có một cái cổ phiếu cũng giống như cái điều này tức là nó cũng đang có một nền như này thì các bạn có thể đoán xem đó là một trong những cổ phiếu ngành bán lẻ thế giới di động tất cả những cổ phiếu có thể đây là những nhịp cuối của những cổ phiếu này các bạn nhớ nhá à, Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn một vài cổ phiếu để các bạn có thể hiểu rõ được cách vận động của nó bởi vì thứ nhất là sau khi nó rũ này lần thứ nhất rũ lần thứ hai và lần thứ ba cái biên độ nó hẹp rồi thì cái sự xác nhận đây cái độ an toàn rất là cao nên những cái cổ phiếu khác của ngành ngân hàng của FPT của Vietcombank của à, Hòa Phát của Dabaco của Vinamilk à, Techcombank cũng gần như kết thúc chu kỳ thì phần lớn nó đã chuẩn bị kết thúc chu kỳ và một phần nhỏ nó vẫn có thể có những tín hiệu lên tiếp nhưng cái dư liệu đó không còn nhiều chúng ta vẫn có thể mua được nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều kiện để mua như nào và còn cổ phiếu khác nữa đó là PNG chúng ta còn rất nhiều các cổ phiếu khác nữa tại vì Ờ, để phân tích cho chúng ta thì rõ ràng là ờ, Dũng sẽ nó mang tính chất là khi mà cổ phiếu có quá nhiều người mua thì nó mang tính chất nó nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc cung cầu do những cái khách hàng của Dũng nên đây là cái cách thức để Dũng chia sẻ cho các bạn cách thức để chúng ta có thể vào những cổ phiếu mà nó tiếp tục tiếp tục chạy và chúng ta biết rằng trong cái chu kỳ cuối này khối lượng bắt đầu có sự gia tăng mạnh chúng ta thấy là khối lượng bắt đầu có sự gia tăng rất là mạnh và giá nó sẽ đi vào cái vùng là vùng đây là đây là vùng cản rất lớn và đây chính là cái sự chết chóc bắt đầu chuẩn bị xảy ra các bạn sẽ thấy ở trong cái vùng này này vùng 800 850 này nó sẽ có sự dao động rất là nhiều những cái cổ phiếu phân phối để tiếp tục phân phối những cổ phiếu nào ở những cái đoạn cuối nó vẫn tiếp tục chạy nên đó là chúng ta cần phải có một cái tư, tư duy thông minh chúng ta nhớ là có phải tư duy thông minh nếu chúng ta không có kiến thức không có cái nguyên tắc giao dịch không có hệ thống giao dịch phù hợp với mình thì tất cả chúng ta sẽ giống như rất nhiều nhà đầu tư khác đó là khi thị trường lên thì chúng ta gì ạ à, chúng ta vẫn không có tiền nhưng khi mà thị trường xuống thì chúng ta lại tiếp tục mất tiền và một lần cuối thì Dũng cũng nói cho tất cả các anh chị em đặc biệt là các anh chị em học viên của Dũng những ai đang có những cái khoản lợi nhuận khá rồi thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta có thể bắt đầu giảm dần tỷ trọng chỉ một vài cổ phiếu đáp ứng được tiêu chí thì chúng ta có thể giải ngân thêm một phần còn những cổ phiếu lớn thì chúng ta sẽ giảm tỷ trọng đặc biệt là margin bởi vì lúc này là lúc nó không còn dư địa nhưng với các phương tiện thông tin đại chúng với báo chí với gì ạ với các uh, môi giới với các uh, room rút nọ rút nhỏ lúc lớn thì đây là lúc mà họ bắt đầu tung hô đây là lúc mà họ sẽ nói là thị trường tiếp tục lên tiếp đây là lúc mà uh, cổ phiếu nọ cổ phiếu kia bắt đầu ăn hàng lần nhưng ở đây chính là sự chết chóc chuẩn bị bắt đầu nên ờ, Dũng không muốn nói các bạn đó là cơ hội sẽ kết thúc ở đây sẽ có những cơ hội cơ hội với những cổ phiếu như là VES, PNG và có thể một vài cổ phiếu khác nữa thế giới di động còn với những cổ phiếu khác như là thế giới à, như là Techcombank, HPG Ờ, Vinamilk, FPT, Techcombank tất cả những cổ phiếu nó đã chạy gần như kết thúc chu kỳ rồi thì bạn hãy đứng ngoài và thoát ra nếu đang nắm giữ đây là cái lời cuối cùng một Dũng muốn chia sẻ với các bạn cái chủ đề ngày hôm nay một lần nữa nếu các bạn thực sự thấy hay cái chủ đề nó hay thì hãy comment ở phần bên dưới và hãy ờ, nhấn chuông ạ à, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để ngày mai khi mà Dũng chia sẻ các tín hiệu các cái bước mà thị trường đạo đỉnh như nào bằng VSA đây là một cái công cụ rất là tuyệt vời thì lúc đó các bạn sẽ là người uh, có thể nắm rõ được cái chu kỳ của thị trường nó vận động và lúc đó tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có thể thoát ra được nếu mà lúc mà thị trường nó chuẩn bị có những đợt điều chỉnh mạnh một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hôm nay phái sinh một xu hướng tăng rất mạnh nền rất mạnh và tăng những ai sọt ở đây thì thực sự là đáng tiếc bởi vì chúng ta đang chống lại xu hướng một xu hướng tăng mà chúng ta chống lại xu hướng thì điều gì sẽ diễn ra đừng đổ lỗi cho nhà cái đừng đổ lỗi cho bất cứ gì hãy đổ lỗi hãy nhận trách nhiệm của mình bởi vì xu hướng tuần tăng xu hướng giờ tăng xu hướng giờ tăng này 4 giờ tăng xu hướng gì ạ một giờ tăng xu hướng gì ạ xu hướng tất cả 30 phút tăng thì cớ gì mà chúng ta lại sọt nên chúng ta bị thua lỗ đó là lý do chúng ta luôn đi đổ lỗi cho ai đó và một số hỏi bạn hỏi là Dũng có đạt lợi nhuận không thì xin thưa Dũng đầu tư theo xu hướng một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều